sau đây em sẽ giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu nghiêng xỉu hay gọi là bộ đồ chơi hột tài xỉu nặng xỉu này để cho bác nào mà chưa biết các bác sẽ hiểu hơn về nó. Đây. Nắp chén hoàn toàn là nắp chén chợ các bác nhá. Còn đây, đây là cái bộ hột tài xỉu nghiêng xỉu này. Các bác nhìn này. Hột rất đẹp luôn, trong, được chưa ạ? Với bộ hột này thì em bao ăn thua chảy hột cho các bác. Nam châm không hít, nước muối nổi và dọi đèn trong. Ở video thì em à, xin phép được khất bởi vì là cái thời lượng video có hạn vậy nên là test tan tích thì nó sẽ rất là mất thời gian với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu nghiêng xỉu hay là gọi là bộ đồ chơi hột tài xỉu nặng xỉu này khi các bác đi chơi tại các sòng sới các bác luồn hột này được vào cho người ta lắc mình đứng ngoài làm tay con đánh và đánh theo tỷ lệ tỷ lệ ở đây là như nào khi các bác đặt hột bên em em sẽ làm theo tỷ lệ cho các bác ví dụ như là 73 64 hay 82 tức là sẽ 7 chén nó về xỉu 3 chén nó về tài 6, 4 và 8, 2 thì cũng vậy em sẽ làm theo tỷ lệ mà các bác yêu cầu vậy nên khi mà mình sở hữu cái bộ hột này rồi mình đến sòng sới chơi mình chỉ việc đứng ngoài để đánh theo tỷ lệ của nó thôi thì chắc chắn mình sẽ nắm chắc phần thắng ở trong tay và cái bộ hột tài xỉu nghiêng xỉu hay còn gọi là bộ hột tài xỉu nặng xỉu này các bác muốn làm sang nghiêng tài hay nặng tài bên em đều có thể làm được sau đây em sẽ test thử cho các bác 10 chén để xem xem là cái bộ hột này nó sẽ về được bao nhiêu chén bộ hột này thì em làm nghiêng xỉu nặng xỉu 73 tức là 7 chén xỉu và 3 chén tài nên là em sẽ lắc thử cho các bác 10 chén này một tài một xỉu hai xỉu hai một 3 xỉu 3 1 4 1 4 2 5 2 6 2 7 2 lên tài 73 được chưa ạ như vừa rồi em đã nói đấy ạ tỷ lệ của nó là 73 tức là 7 chén xỉu và ba chén tải đúng không ạ thì vừa rồi em đã lắc cho các bác 7 chén xỉu và ba chén tài thì tất nhiên là nó sẽ không về 7 chén xỉu liên tiếp mà nó sẽ về liên à, nó sẽ về xen kẽ nhau chơi tài xỉu thì tất nhiên là mình sẽ gặp chén phản nên là nhiều khi mà mình sẽ còn gặp cả chén phản nữa vậy nên tỷ lệ mà các bác giành chiến thắng khi sử dụng cái bộ hột này lên đến 90 phần trăm